Chào mừng các bạn đến với chương trình review máy Mỹ Đế Một dòng bên tay phải Duy là middle end Dòng bên tay trái Duy là high end Rồi à, chào mừng các bạn đến với chương trình review máy Mỹ Đế Mà chỉ có THOL mới có thôi Mà cho khác không thể nào có được Đây trên màn hình các bạn thấy đó là hai chiếc ghế Adjustable Bench một vòng bên tay phải duy là middle end vòng bên tay trái duy là hai end 18 củ wow. 26 củ wow. thôi đi việc này về trước đi nè thép thiết đồ nắng nắng rồi thép này xịn hơn ba ơi này xịn hơn này yếu yếu hơn này nhìn nó yếu yếu hơn Hả? nhìn nó yếu thôi nhìn nó yếu thôi chứ cái độ cái độ thẩm mỹ của thằng này á thằng này hơn thằng này đương nhiên không bằng rồi thấy không còn về độ an toàn á thì không nói nữa nó nó nó nó nó nó, nó như nhau thôi thì chúng ta nhìn nè bây giờ chúng ta chỉnh ra vị trí cao nhất của cái ghế đó chúng ta chỉnh vào vị trí cao nhất của cái ghế thì các bạn nhìn á là ở đây lên được một nấc nữa nhưng mà thôi về là hết cỡ rồi thằng này lên được không thằng này lên nấc cuối cùng được không được thằng này lên nấc cuối cùng được tại vì cái cơ chế mà chỉnh là throttle nó khác nhau nha các bạn cái cơ chế nó khác nhau bà nhìn cái cơ chế này nè chắc chắn bà cố luôn là thép nó nguyên khối wow. nó nguyên khối khối bạn đó, xong rồi nó chấn chốt dưới đây đúng không rất là chắc chắn này ok thép nguyên khối nha rồi thằng này cũng chắc chứ không phải này không chắc nhưng mà thằng này á, cái cơ chế chỉnh của nó dày là nó không lên được nó cao nhất mà nó chỉ vòng vòng dưới đây thôi thấp nhất thì nó xuống được đó còn thằng này thằng này thằng này thằng này nó nhiều hơn nha thằng này bạn nhìn nè một mức chỉnh hai mức chỉnh ba mức chỉnh bốn mức chỉnh năm mức chỉnh sáu mức chỉnh hết còn cái thằng thừa khỉ này nhìn ở đây nè một một mức hai mức ba mức bốn mức năm mức sáu mức bảy mức tám mức hơn được hơn được hai mức đó rồi chúng ta chỉnh được vị trí thấp nhất và vị trí cao nhất luôn rồi hạ xuống từ từ từ từ nó ra được tức là cái ghế của bạn cái biên độ nó sẽ nhiều hơn phải không phải trượt tay mà chơi sóc cho đến mức cuối cùng thả cái đùng ta tới giờ tự vô luôn rồi ây da cái mẹ hư ghế rồi chắc mẹ giỡn thiệt hả ta Hả? ê review cái nào chơi chơi ngu hư ghế không ê không chơi nha đừng giận nha bạn vậy vậy đó <laughs> hư có tách gì mới được rồi rút ra sao hư được ma này hình ghế phẳng đúng không thành ghế phẳng thường á một cái phòng gym á người ta mua ghế này thôi người ta không thèm mua ghế phẳng tại vì mua ghế này hăm ghế này hăm hăm hăm hăm hăm sáu triệu đúng không thì cái ghế phẳng bèo bèo thì cũng không ba bốn thường thường nó là như vậy thì thôi tự nhiên tao mua chỉ hai ghế tao mua ghế thôi chứ ví dụ thằng kia nó vô tập nó tập cao để nâng lên còn nọ tập ngang thì thả ra đó là cách cách mua mua máy để tiết kiệm còn thl không có vậy nha chơi là chơi đủ chơi là phải quan điểm của gì á là đặt khách hàng cho có sự tiện lợi nhất tiện lợi nhất tại vì sao cái bài tập phẳng mà bị dướng dướng đây nè nó khó chịu nó bị cái rảnh này khó chịu tại sao không ép khách hàng ta vậy thì giờ mua mẹ nó ghế thẳng đi cho tao tập ngực ngược ngang rồi ghế này tập vai hay tập ngực trên nó thì mới là thể hiện chủ phòng nó có tâm nhưng mà nói thằng này cũng ha thằng này cái chỗ này điều chỉnh không có chỗ điều chỉnh nè ba cái chỗ này không có chỗ điều chỉnh nó nó bị nó bị lỗi lại rồi vậy có bị tuột không khả năng tuột chắc cũng hơi thấp thấp vậy ha tại thấy đâu đâu có gớt đâu không, không gớt được nói chung mình cũng được được còn này thì nó có chỗ chỉnh luôn nó chỗ chỉnh rất là dễ thương nè <laughs> gắn vô dễ thương đó đó còn nói về sơn thì cái này á nó như nha nó nó cái thằng này á công nghệ sơn thua thua một chút mà thua không phải là thua gì nhiều giống như giờ tôi nói công sơn nó phức tạp lắm thí dụ dân phủ bao nhiêu lớp trong này thí dụ thằng này phủ 5 lớp thằng này phủ 8 lớp nói đại thôi nhưng mà ý nói là nó khác nhau vậy đó khác nhau về nhiệt độ nữa thí dụ như này nó ép lên đâu độ cao quá là cao luôn xong này ép độ vừa vừa thôi ví dụ vậy nó nên cái sự tinh xảo về sơn thằng này nó sẽ hơn thằng này đang công nghệ sơn nhám nha thằng này công nghệ sơn bóng đó nên bạn nhìn đó thì bạn thấy được cái sự khác biệt của từng cái rồi về cái tại sao nó là rồ phong anh nó là rồ phong anh nè chỗ này, này thấy không cái tay cầm của nó nè còn hàng này đơn giản vậy thôi thằng này rẻ tiền hơn mày đúng không ỉnh cái sắt vô quấn quấn vô xong sơn ra được rồi đó thằng này thì nó khác rồi nói về cái chân chân này nhìn thấy ngầu hơn rồi đó thấy không cái chân này nhìn thấy thấy thấy, thấy rồi phong anh hơn rồi nè chân này vậy đó thì nhìn nó nó hơi hơi thấp hơn một chút còn nói về độ nặng cái khổ quảng cáo ha độ nặng này thôi nó thiệt á này nặng hơn nhiều thằng này nhẹ hơn còn nói về kích thước thằng này bự hơn chút thằng này bự hơn chút thằng này nhỏ hơn chút còn nói về công dụng như nhau tập như nhau công dụng tập như nhau nha các bạn thử tập ở trên tà from các bạn tà nữa kêu là tà from cục là 10 kg đó ok rồi qua anh đây coi nó có được cái cảm giác đó hay không Đấy, vô như nhau nha các bạn như nhau rồi thôi nói tóm lại tôi khuyên bạn mua máy này cái ghế này đi để bán cái kia mắc đừng mua để mình tôi có được rồi <laughs> không có nói thiệt tại Duy Nguyễn là độc quyền Mỹ Đế hai em. còn mấy bạn khác nằm trong THOL Dream Center Network á, thì middle end thôi middle end thôi về lấy tiền phòng năm sáu trăm ngàn tháng là vô tư wow. Đó. nó middle end nó chỉ thua này thôi nhưng mà ra giang hồ nó vẫn ngạo nghễ cốc cán nào Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip review và tôi tiếp tục tôi review một cặp nữa cho bạn thấy được sự khác biệt giữa high end và middle end.